À, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào ví dụ số 1. À, ờ, ví dụ số 1 cho hình chữ nhật ABCD có AC và BD cắt nhau tại điểm Y. Gọi H, K, L và G lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC. Hãy chứng minh rằng hai hình thang G, L, K, I và IHAB là đồng dạng với nhau. Thế để chứng minh hai hình này là hai hình đồng dạng với nhau thì ta cần phải tìm một phép đồng dạng đúng không? Một phép biến hình. Biến cái hình này thành hình kia qua một phép biến hình hoặc tổ hợp của các phép biến hình nhá. Chúng ta phải tìm một phép biến hình nào đó biến hình này thành hình kia. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau vẽ cái hình nhớ trước. Đây thể vẽ hình sẵn rồi, ABCD. Đây là hình chữ nhật. AC và BD cắt nhau tại Y. Đó, được chưa? Bạn thấy chưa? À, H đây, H là trung điểm của AD đấy em ơi. H là trung điểm của AD. K là trung điểm của BC. Đó. À, L là trung điểm của KC và G là trung điểm của IC. Thế Đã vẽ đủ hình rồi nhé. Cái hình của chúng ta là hình à, bắt chứng minh hình thang GLKI. GLKI. GLKI là hình thang này này. Đó. GLKI phải đồng dạng với lại cái hình thang IHAB IH a b các bạn hình dung chưa IHAB, đấy hai hình này phải đồng dạng với nhau thì bây giờ chúng ta cần chú ý như này à, bài này là hình chữ nhật rồi thì ta sẽ tìm cách tìm một cái trục đối xứng nhé à, đầu tiên chúng ta sẽ gọi d đường à, là đường trung trực của à, HK đi đây là trung trực của HK. Đấy. Ta gọi D là một trung trực HK, ta vẽ hình như đây. Rồi, ok. Đó, D là trung trực HK. Thì ta sẽ lấy điểm đối xứng này. Như vậy là à, ta lấy điểm L đúng không? Đối xứng L phải đối xứng với L qua qua D, G phải đối xứng với G qua uh, qua đường D nhá. Y thuộc D rồi và h đối xứng với K qua D. Được chưa nào? Nhá. Thì ta sẽ có này. Ta lấy chậm từng bước một chưa? À, di phẩy này. Ta lấy di phẩy. Di phẩy là ảnh của di có phép đối xứng trục. D là đối xứng trục nhá. D là trục đối xứng trực mà. À, di phẩy là ảnh của di qua phép đối xứng trục tuần hướng D. Đấy. Tương tự L phẩy 9